Oval là hình trái xoan Circle nhớ cái tên Hình tròn hình thành trapezium Ngôi sao thì nhớ star Đây hình vuông nhớ square Rectangle nghe biết hình chữ nhật Hình tròn pyramid Tam giác là triangle Oval là hình trái xoan Circle nhớ cái tên Hình tròn hình thành trapezium Ngôi sao thì nhớ star Đây hình vuông nhớ square rectangle nghe biết hình chữ nhật hình cho pyramid tam giác là triangle Oval là hình trái xoan Circle nhớ cái tên hình tròn Hình thành trapezium Ngôi sao thì nhớ star Đây hình vuông nhớ square Rectangle nghe biết hình chữ nhật Hình cho pyramid Tam giác là triangle Oval là hình trái xoan Circle nhớ cái tên hình tròn Hình thành trapezium Ngôi sao thì nhớ star Đây hình vuông nhớ square Rectangle nghe biết hình chữ nhật Hình tròn pyramid Tam giác là triangle Oval là hình trái xoan Circle nhớ cái tên hình tròn Hình thành trapezium Ngôi sao thì nhớ star Đây hình vuông nhớ square Rectangle nghe biết hình chữ nhật hình cho pyramid tam giác là triangle cùng hát lại một lần nữa nha Oval là hình trái xoan Circle nhớ cái tên hình tròn Hình thành trapezium Ngôi sao thì nhớ star Đây hình vuông nhớ square Rectangle nghe biết hình chữ nhật Hình cho pyramid Tam giác là triangle Bây giờ chúng ta cùng nghe và học các từ vựng trong bài hát vừa rồi nhé 2, 3, oval, circle, trapezium, star, square, rectangle, pyramid, triangle, repeat again, oval, circle, trapezium, star, square, rectangle, pyramid, triangle.